Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ờ, youtube của mình nhá Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với sơ di giới thiệu xe lưng tay cao Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là dòng xe lưng tay cao mini 400 cân nâng cao 1 mét rưỡi Và dòng tay cao mini 400 cân nâng cao 85 phân Tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người là con xe lưng tay cao mini 400 cân nâng cao 1 mét rưỡi Nhìn cái thiết kế của nó là bằng inox này Càng nâng có gắn thêm ờ, mặt bàn nữa nếu anh em không sử dụng mặt bàn thì có thể bỏ ra vẫn là khích tay thủy lực như mọi lần không đây vậy cắm phanh vẫn là khích tay thủy lực như mọi lần thôi tay và xả như những con khác nhưng con này rất là nhỏ gọn luôn rất là nhẹ ấy mình thấy mình tự trọng của nó chắc chỉ rơi vào độ 60 70 cân rất là nhẹ luôn cái con này với thiết kế nhỏ gọn như này thì thích hợp cho các anh em dùng ở trong sản xuất tại nhà cũng trong các uh, nơi uh, kho bãi mà nó nhỏ và là hàng hóa mình cũng cần không cần lớn lắm cái thiết kế của nó thì cũng khung này là bằng inox hoàn toàn hay xích đối càng đâu càng đây mình có thêm mặt đạn và ở tầng sau thì cũng có một gian xả chân tích bánh xe BU thì bánh xe BU này cũng có thêm bánh linh vị nữa thì tiếp theo là mình sẽ giới thiệu mọi người về thông số kỹ thuật của xe nâng tay cao mini 400 cân thì tải trọng nâng của nó là 400 cân chiều cao nâng cao nhất nó là một mét rưỡi và chiều cao hạ thấp nhất của nó là 8,5 cm con này có xuất xứ là Nui hàng Đài Loan và sản xuất tại à, bên Trung Quốc bánh xe thì làm bằng bên lưỡi thép con này thì dùng ờ, chân kích đạp nên là van xả xuống thì van xả tay kích thước mặt bàn là 610 x 585 585 nhân với 610 đấy thì con này thì anh em có thể dùng mặt bàn bỏ mặt bàn ra rồi cũng được thì đây với mặt bàn gắn liền theo xe đây thì có anh em nào cần sử dụng mặt bàn thì cứ để nguyên thôi mà không cần sử dụng mặt bàn thì mọi người có thể tháo ra một cách rất đơn giản luôn nhìn mình nhá rất mình xem anh em không cần dùng anh em không cần dùng mặt bàn ấy thì có thể tháo ra như này dùng mỗi hai cái càng như các dòng xe lưng tay cao khác hai càng này vẫn có thể di chuyển được mọi người sẽ đạp lên để di chuyển đẩy ra để vào được thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cho nó thấy rằng thì để sử dụng dòng theo tay cam mini này đầu tiên đầu tiên mọi người sẽ cho cái chân bởi vì lúc nào nó cũng là thêm mình sẽ đẩy nó xuống còn đá như bình thường thôi đá như sử dụng các dòng xe tăng cao khác thôi thì con này là nó là một sự kết hợp giữa xe lưng tay cao và đàn lưng chỉ được rất tiện dùng luôn rất nhẹ bốn trong cân mình nó dễ mình sẽ đặt kịch lên nó rưỡi rồi anh em xem xem là đàn lưng không ok đang kính mắt rưỡi rồi kính thì chắc tầm mất khoảng 30 40 giây rồi ở đây là giảm xuống chúng ta sẽ khói là giảm này theo đường kim đồng hồ chết là rồi anh em muốn xả nhanh chậm là tùy vào lực tay của mình cái mạnh thì nó sẽ xuống nhanh chậm thì nó cứ từ từ thôi theo mình mình khuyên anh em là lên cơ hàng xuống từ từ thôi vì thế nó sẽ đảm bảo an toàn hơn với người Ok, thì sau khi giới thiệu con 400 ờ, cân được cam mét rưỡi xong rồi thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người tay cao mini 400 cân như con này nâng cao được có 85 cân thôi. Vừa khít thì thì tay em nâng lên ờ, thùng xe tải. Thì về thiết kế nó giống con kia, nó cũng làm khung xe này bằng inox này, hệ thống đạp bơm ờ, thủy lực này, xả bằng tay này, bánh xe BU có phanh mặt bàn trước mặt bàn và chiều cao hạ thấp nhất của nó là 8,5 cân kia con kia có cái là nó chỉ là thua một tí là nó thấp hơn và nó thua một tí thì giá tiền nó sẽ thấp hơn Đây. nó nguy hiểm không khác gì con 400 cân uh, nắp rưỡi khoảng phải chảo 400 chúng tôi kỹ thuật con này phải chảo luôn 400 cân nâng cao nhất là 8 5 cân nó là cân nhất hạ thấp nhất là 8 nhà liều nó nhát nó thanh bóng, đâm cái gì bóng, đảo tay đá bằng ven sải bằng tay ở trên thân xe đây rất nhanh luôn biết là nên hạt này nên quận sau video vừa, vừa rồi mình giới thiệu về xe lâm tay cao mini một mét rưỡi và 85 cân tải trọng 400 cân thì mọi người đã thấy tích hợp cho mình chưa nếu như anh em mà có nhu cầu cần tư vấn thêm thì liên hệ số điện thoại của mình hoặc là cần xem thêm các ờ, mặt hàng khác đến công ty mình có thể vào link dưới phần mô tả trong các công ty mình công nghiệp việt nhân com vn bây giờ thì ờ, xin chào tất cả mọi người nhé